Xin chào các bạn, tôi là Trần Duy Hưng, hướng dẫn viên thiền, yoga, khí công và một số bộ môn dưỡng sinh khác tại Viện Nghiên cứu Y Dược và Chữa Lành. Trước đây là Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Phương Đông. Do thời gian khá dài ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, tôi đã ngưng hầu hết tất cả các lớp tập và hiện cũng chưa có thời gian mở lại các lớp tập như cũ. Có nhiều học viên hỏi tôi tập online mà công việc hiện tại của tôi rất bận không mở lớp online được nên tôi làm chuỗi clip hướng dẫn này mong mọi người có thể tập luyện giúp thân khỏe tâm an. Trước tiên, chúng ta cần lưu ý một số vấn đề quan trọng khi tự tập tại nhà. Tốt nhất nếu có đủ điều kiện các bạn nên tập cùng các lớp có kèm người hướng dẫn thì sẽ đảm bảo được nhiều yếu tố về cách tập. Có thể nắm chỉnh hay tư vấn trực tiếp về các phương thức tập luyện hay là tác động kịp thời khi có sự cố xảy ra trong quá trình tập luyện. Trong trường hợp các bạn quá bận, không thể thu xếp thời gian phù hợp, cùng mọi người tập mà tập theo hướng dẫn trong video, thì chỉ tập theo khả năng của bản thân, không cố gượng ép. Chú bài tập của tôi sẽ thiên về vấn đề trị liệu, nên chú trọng tự thân, tức là bạn sẽ đưa cảm nhận đi vào sâu tâm trí của mình. Tiếp đến nói về tập luyện để hỗ trợ trị liệu. Sẽ không thể thiếu chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Nếu bạn tập luyện nhưng không có chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý thì tính hiệu quả sẽ giảm đi nhiều. Chế độ thì đơn giản là bạn ăn tăng đồ ăn thực vật và giảm đồ ăn có xuất xứ từ động vật. Giảm dầu mỡ và nghỉ ngơi phù hợp Thực phẩm chức năng của tôi là cơm, rau củ quả vân vân. Bạn có thể áp dụng theo câu câu thơ sau. Đói ăn, ngủ uống, mệt nghỉ liền Đừng quá lo lắng. Khi bạn xác định áp dụng phương thức này thì bạn sẽ tự tìm ra cách mà bạn thấy phù hợp nhất. Được rồi. Tôi đã nói hơi nhiều nên nhường thời gian lại cho các video tiếp theo phía sau và tôi sẽ thường có những lưu ý kèm theo trong mỗi video hướng dẫn. Hãy bấm theo dõi hay có thể chia sẻ kênh khi bạn thấy video của tôi hữu ích cho bạn hay cho những người bạn quen cần biết đến. Xin chân thành cảm tạ và cảm ơn các bạn.